Duy Nguyễn ăn tô phở với hai chén tái lộn một chén tái thôi ăn không hết nổi bạn ơi nhiều quá nên mình ăn một cái tô phở đó mình cảm thấy nó nó có một cái ý nghĩa gì đó nó có một cái ý nghĩa gì đó nó rất là thiêng liêng mà mình không diễn tả thành lời được cái đó thật sự hôm qua Duy gấp muỗng đầu tiên là Duy ngạn đó ngạn ngào ngạn ngào thứ nhất đó là mình quý mình qua những cái nước nào đó không biết mình gặp về Việt Nam mình là tự nhiên mình quý à du lịch tận hưởng cuộc sống tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. tới khu Việt Nam ăn ủng hộ mấy em đúng không dân tộc là một mà đúng không qua đây phải ủng hộ không dễ thương lắm phở dễ thương lắm em xe thì bạc ngàn luôn đó nó nó đây lái xe lụa lắm em vô con chiếc được kìa rồi xin chào các bạn đến với chương trình à, vlog du lịch của anh Như Nguyễn nha qua tới cái xứ này rồi các bạn mà không ăn phở là uống cuộc đời mà tại sao Duy Nguyễn phải nói câu này tại vì á các bạn có biết á phở là gì là món ăn đặc sản của người Việt phở là một cái gì đó rất Việt Nam Mà thậm chí cái chữ phở nó không dịch luôn đây phơ phơ nè. làm biết cái món phở này nó quan trọng cực kỳ nha thì à, cũng rất là may mắn vì oh, đã trải nghiệm những cái tô phở bên này và khi mà ăn những cái tô phở bên này nó như có những cái cảm xúc rất là đặc biệt và thiêng liêng tại vì các bạn chúng ta được ăn một cái món của quê hương nó nằm trên nơi đất khách cái đó đó là cái hay lắm em bởi vậy á khi mà các em đi nước ngoài á tụi em nhìn thấy những cái quán mà nó đề chữ Vietnamese đó những cái quán dành cho người Việt hay là Vietnamese food đó là những cái đó đó là các em nên ghé vào đó ghé vào chúng ta trải nghiệm chúng ta trải nghiệm và chúng ta so sánh này nọ kia ai à, coi phở phở bên bên này với phở Việt Nam phở nào ngon hơn <laughs> tất nhiên cái chữ ngon thì không có so sánh được một thằng thích ăn bánh phở một thằng thích ăn hủ tiếu một thằng thích ăn dai một thằng thích ăn mềm một thằng thích nước béo một thằng thích liêm đó như anh duy anh duy thích liêm yes. đúng không mà bên đây nó không có liêm nên hôm qua ăn tô phở bình thường luôn vậy thì cái ấn tượng đầu tiên á về cái tô phở bên này là cái gì các bạn phở khổng lồ oh phở khổng lồ mấy em bưng cái tô quá chậu quá nhìn bụng chà bá luôn xong rồi ủa mình nhớ khổng lồ rồi phở khổng lồ nghe quen à phở khổng lồ có một cái chỗ ở việt nam mình cũng có phở khổng lồ hình như là tầng à, tầng sáu sáu sáu sáu lăm sáu mấy gì đó ở landmark đó tô phở lên gì cũng ăn rồi chín năm sáu mươi ngàn trời ơi mắt bỏ sừ luôn chị đánh giá mà chị nói câu phở đó là phở mắt phở đó thật sự là chẳng qua là vô chẳng qua là mày ăn mày ngồi cho cao thì giá tiền đó thôi chứ tô phở đó là một ăn không bao giờ trở lại mà không bao giờ trở lại nó không có gì đặc biệt hết á nó cũng được cái bự thôi nó còn cái bự nhưng mà đồ ăn nó cũng chưa chắc nhiều ừ. nó, nó chung thôi không nói nữa bây giờ mình nói về phở bên này tập trung về phở bên này nó duy ăn chỉ có chụp hình chỉ quay phim thì các bạn theo dõi những thước phim những cái hình đó đó để chúng ta cảm nhận cái tô phở ra sao tôi ăn không có hết đâu bà trời đất ơi kêu tô phở chơi thêm chén tái nữa mà bên đây nó bán bò mỹ không à mà được cái bò mỹ chỗ này thích bò mỹ chỗ này nó không có mỡ bò mỹ chỗ này nó liên mấy bạn bò mỹ cũng được đó là cái bộ phận này tương đối là không có mỡ vậy thì hôm qua đó Duy Nguyễn ăn tô phở với hai chén tái tôi lộn một chén tái thôi ăn không hết nổi lần ơi nhiều quá chỉ ăn thịt thôi à còn phở gấp vài đũa Vậy thì hỏi phở ngon không? Ngon sống ngon Trời đất vô cái quán nó đông nụp nụp ông nội vừa nghĩ Trời má phở này Việt Nam này là hút bạc Đi ăn phở Việt Nam chưa thấy quán phở nào đông vậy Tức là những quán tôi đi thôi nha Vậy thì bây giờ bạn so sánh phở Việt với phở Việt Nam Có nhiều so đó à, So vậy nè Tao ăn phở ở Việt Nam có 1 đô mà Tao ăn phở bên Mỹ 11 đô Vậy xin tao phở bên Mỹ mắc 11 à, ờ, Mắc hơn 11 lần tao phở Việt Nam Tầm bậy soi chán chát chát chát đó bây giờ tôi duy nguyễn soi cho nó khách quan nha soi cho công bằng vậy thì á cái tô phở của duy ăn á tôi coi nhiêu ta hôm qua ăn với đứa fan nữa tôi chở mình đi ăn chứ mà tổng cộng tổng thiệt hại là 25 đô tổng thiệt hại là 25 đồng chưa tiếp tiếp 5 đồng à, vậy thì giờ mình cứ cộng tiếp luôn đi cứ cho là 30 đô đi đúng không nếu mà 30 đô mà hai tô Đồ chà bá Với chân tái nữa Thì với cái số tiền đó đó Đi, đi vô lên mạc ăn đủ Hồi kỳ á, Duy cũng đi lên mạc á Duy cũng ăn hai tô Không phải ăn hai tô mà đi hai người thì mỗi người ăn một tô Tổng thiệt hại hai triệu mấy hai triệu mấy á còn ở đây á thì tổng thiệt hại là 30 đô 30 đô coi như là 600 mấy 700 ngàn rồi đó vậy thì về cái số tiền đó ở Việt Nam thì phở nó nhiều giá còn á thì theo kinh nghiệm á mà những người ở đây người ta kể đó thì phở bên Mỹ này thì thường thường nó giá nó cũng dao động một chút đỉnh thôi à chứ nó không có chỗ nào bán tô phở ừ, ba ngàn đô hay là 50 đô gì đó thì nó chưa thấy đó vậy thì cái tô phở ở bên này đó mình gấp lên từng mũ mình ăn mình ngậm ngùi đúng không khoan quảng cáo tô phở mình quảng cáo về không gian môi trường của quán mình mở dùng cái thấy toàn Việt Nam không hả từ chủ tới bưng Việt Nam hết nhưng mà hình như mấy em này là vui vui du học sinh đó nhìn kém ăn à vô nói tiếng Việt nghe thấy thương lắm trời vô nói tiếng Việt nghe thấy cưng lắm vô quán á thí dụ như à, tùy nha gặp khách nước ngoài á thì người ta nói tiếng Anh mà gặp khách Việt Nam á thì người ta nói tiếng Việt vô quán người bưng phở cũng là Việt Nam mà người làm phở cũng là Việt Nam mà người tính tiền cũng là Việt Nam vô cảm giác như một cái Việt Nam thu nhỏ vậy đó mà vô cảm giác Việt Nam thu nhỏ vậy nên mình ăn một cái tô phở đó mình cảm thấy nó nó có một cái ý nghĩa gì đó nó có một cái ý nghĩa gì đó nó rất là thiêng liêng mà mình không diễn tả thành lời được cái đó thật sự hôm qua duy gấp muỗng đầu tiên là duy ngạn đó. ngạn ngào ngạn ngào thứ nhất đó là mình quý mình qua những cái nước nào đó không biết mà mình gặp người Việt Nam mình là tự nhiên mình quý à mình quý mình thích mình thích ủng hộ mình thích trải nghiệm dịch những dịch vụ của họ à. thì đó là cái cảm giác mà phở Việt Nam ăn có tại vì sao tại chẳng qua phở Việt Nam ăn thường quá thì nó không có thôi chứ còn ví dụ như đi bên này chừng 41, cũng 42 năm gì đó xong rồi quay lại Việt Nam ăn cái bảo đảm chắc khóc luôn đó. đó là cái gì vậy cảm giác cái cảm giác của quê hương cái cảm giác của đồng hương cái cảm giác của Việt Nam mới dùng chữ gì diễn tả cảm giác rất Việt Nam nó và cái môi trường quán các bạn nó yên ổn nói chung nó khác nhiều lắm bởi vì tôi nói thì tôi ghét nhất ở việt nam mà cái tập ồn ào ừ. nhiều khi duy cứ nói vậy các bạn nói ừ người ta nói nhiều cho nó vui không vui đâu các bạn nó ồn ức chế lắm ở việt nam thì bà đi thang máy rộn ràng rộn ràng rộn ràng, ràng vô tô phở vô vô tiệm phở trời đất ơi xì xào xào xào rồi ờ, lưa học dưa luôn có những cái gia đình á, dẫn con đi ăn phở thằng con nó đòi ăn ăn ăn ăn này ăn kia xong rồi gấp cái này kia không chịu cái này nọ trời đất nó đòi nó nhũng nhiễu cha mẹ nó khóc nó la rồi ba mẹ quát rồi mấy ông chồng điên nó đập con tại chỗ nó nó nó, nó khác nó rất khác mẹ còn vô trong môi trường này nó, nó im phân phát rồi mạnh ai thì nấy ăn ta nói chuyện rất là nhỏ nhẹ nói chuyện rất là nhỏ nhẹ hai người đủ nghe nhau thôi cái bạn bên kia giống giọng ta luôn nghe thì nó hơi bị khó đó thì đó gì nói gì cái môi trường vậy thì họ có sạch hay không rất sạch rất sạch đi kiểm tra cái toilet luôn mà nhưng mà nói chung toilet không bằng THOL đâu bạn nếu mà nói bằng TH bằng THOL đó là nhận tiền mà review nha cái đó không chơi cái toilet thì cũng bình thường nói chung thì không sạch sạch thì không sạch dơ thì không dơ nói chung ông cái ngưỡng cửa chấp nhận được một cái tên phở còn bữa nào đi tiệm nail coi khá hơn không mà tiệm nail duy nghĩ chắc khá hơn tiệm nail nghĩ khá khá hơn tại vì cái môi trường của nail khách nó giàu hơn khách giàu hơn thì cái service nó phải ok hơn rồi quay lại về vấn đề về giá đúng không các bạn so sánh đó thí dụ bạn so sánh phở bên này với phở Việt Nam đó, thì bạn đồng ý nói gì thì nói thì phở bên này vẫn đắt hơn tại vì sao tại vì cái cái cái đời sống của Mỹ nó cao hơn thì phở nó phải đắt hơn dịch vụ nó mới sống được chứ bây giờ phở bên này nó bán bằng giá phở Việt Nam thôi người ta bỏ đi không con nào không không có ai mà thèm đi bưng phở luôn cũng chả ai thèm mở tiệm phở luôn nó nó thiệt vậy thì á, bây giờ ví dụ như cái quán phở hôm qua của gì đi đi nếu mà muốn so sánh thì bạn phải so sánh cỡ như phở lệ cỡ như phở lệ nha còn phở hùng thì cũng không có cỡ mà thật sự phở hùng á thì nhìn nó làm cái tô chán quá <laughs> cái tô phở cái tô phở của Di ăn hôm qua chắc cũng bèo nhất phải bằng bốn năm tô phở kia tô tôi ví dụ như tại sao Di so với phở lệ không phải là nhận tiền của lệ làm video mà tại vì á xét về cái location nó tương đương mà nó, nó xem xem phở lệ nằm trên đường Nguyễn Trãi đúng không các bạn Nguyễn Trãi thì phở này hiểu nằm một cái vị trí thì xét về cái vị trí đó nó cũng phải tương đương nó xem xem một cách phải xét về cách dịch vụ và cái độ sạch của đồ ăn đó, đó thì nó nó nó nó nó nó mới tương đương được chứ còn ví dụ như bạn so tô phở bên này với bạn so tô phở uh, ở đâu đẩu uh, ờ, gì đó ờ, hai chục ngàn tô là không có bàn được bạn không có so kiểu đó được nó thật sự luôn á nó phở hai chục ngàn tô thì không so cho dù bạn ở chỗ nào việt nam cũng vậy thôi đó nên nên, nên, nên duy á, thì cố gắng là chia sẻ cho bạn nó khách quan không phải nội dung chính video này là video so nhưng mà nội dung chính á, là gì chia sẻ những cái trải nghiệm những cái trải nghiệm những cái cảm xúc mà khi chúng ta ăn một tô phở trên xứ người cái cảm xúc này á, nó không diễn tả được bằng lời mà nó chỉ là cảm nhận từ trái tim mà thôi mà tô phở nó quá bự đi các bạn đồ ăn nó quá nhiều thịt nó quá nhiều tôi ăn còn nổi đâu bạn hiểu không đúng không vậy thì với cái giá đó có gì đâu mát không có thấy mắc cái chỗ nào cả yes. tô phở có 11 12 đồng tô phở có 11 12 đồng thì không thể nào gọi là mắc đúng không mà thêm một chén tái nó bự trời đất ơi bạn có hình đó thì bạn biết rồi đó đó nên phở ở bên Mỹ này bán cũng nhiều lắm mà nhất là những bang nào người Việt ở thì phở người ta bán rất là nhiều và ăn phở rất là quê hương ăn phở rất là quê hương các bạn chứ cuộc sống mà đi qua nước người ta ăn toàn ăn lươn dưa hết ăn bít tết ăn hải sản ăn ờ, ăn ờ, ăn gì KFC ăn KFC thấy bạo nhưng mà khi mình chạm tới tô phở một cái đó rất Việt Nam rất Việt Nam và làm cũng đầy đủ lắm mà không thiếu gì hết á cũng có tương đen cũng có tương đỏ cũng có chanh đó cũng có hành giấm rồi không cũng có rau giá trụng trộn giá nó cũng tròn tròn thấy cưng lắm không biết có bỏ thuốc hay không thì không biết nha nhưng mà thôi ăn người ta tin ta ba ơi ba đi ăn tối ngày ba sợ thuốc không à ở cái xứ mỹ này không ẩu được đâu mà ở cái xứ mỹ này thật sự các bạn nếu bạn nghi ngờ thì bạn khỏi cái sống đi tại vì cái xứ này là cái fda nó quản lý một gắt như quỷ vậy đó không phải giỡn đâu mấy cái tiệm kinh doanh mà không xong là kể như nó vô nó, nó kiểm tra cái nó phạt cái là lên đường thậm chí khách hàng kiện một cái thôi cũng chết nên nói về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở cái xứ này thì nó nó ở một cái tiêu chuẩn rất là cao đúng không mình trên cái cuộc đời này thì không có gì gọi là tuyệt đối nhưng mà duy nói là ở cái xứ này ấy, thì những cái tiêu chuẩn về an toàn sinh thực phẩm nó rất là cao ví dụ như bạn kiếm ờ, bạn kiếm cộng hành đó ví dụ như cái gì bạn kiếm ờ, cái gì rau đi mà nó còn dính đất từ lưa dưa thì chắc cũng hơi hơi khó hôm qua cũng chịu khó sôi lắm bạn tật xá là mình xấu thì sao cho vui thôi chứ còn cái nghĩ là không bao giờ có đâu cộng giá cũng tròn rau cũng tròn bánh phở cũng nhiều đó thịt đó thì thịt bò hôm qua là tương đối nó ngon duy chỉ sợ là tao bỏ thịt bò dễ dở vô ăn thôi này nọ kia thì nó không được ờ, nó không được ngon lành cho lắm nhưng mà riêng tô phở này thì rất cái này nó lộn cái sành nó chết tôi rồi phải tôi giấu <laughs> mấy mày tiếp cho nó nha mấy bay về dựng tiếp cho nó lại cho anh lộn lộn rồi cái ở ở cái tô phở này thì nó có nhiều nó có nhiều cái thứ cảm xúc mà nó mang lại cho người ăn đó mà chỉ biết là tất cả hầu như là mọi người ta đã đi Mỹ người Việt Nam mà đi qua Mỹ họ đều ghé ăn tô phở được hết và Duy cũng không ngoài lệ cố gắng đến chỗ đó ăn tô phở chụp tấm hình check in làm kỷ niệm ta đã từng đặt chân tới nơi đây rồi còn vấn đề thanh toán thì ở xứ Mỹ này hầu như là thẻ nhiều mà ít tiền mặt lắm ít tiền mặt lắm thanh toán á thì cái chỗ đó nó hơi lạ vậy thường thường á là duy thanh toán á là duy sẽ uh, nhập uh, phí phục phí, phí phục vụ đó tự bắt tôi khỏi nhập, nhập trực tiếp thôi xong rồi mình mới nhấn chữ check out rồi thằng kia nó mới quẹt mình còn chỗ này ngộ nha tự nhiên thanh toán xong hết họ đưa giấy kêu chết nó kêu tiếp nó kêu tiếp thì uh, không phải là nó kêu tiếp mà là người ta ghi là có tiếp hay không đó thì mình ghi vô thôi tiếp lại 5 đô đi thì tiếp 5 đồng tiếp 5 đồng như vậy đó thì ghi mình ghi chữ năm số 5 luôn năm đó xong một ký tên vô rồi người ta tiếp tục trừ trong cái thẻ mà uh, tín dụng của mình lần nữa vậy á, thì có người ta khuyên duy á nó là cái chỗ này nè duy phải cẩn thận đó là duy phải ghi vô rõ ràng duy không có nói miệng nha tại sao tại vì nếu mà chỗ này á, mà duy nói miệng á lỡ á, gặp mà mấy cái chỗ khác người ta làm ăn gian dối đó thì duy nói 5 đồng nó lấy 50 đồng là mình không có chứng cứ để mình kiện đúng không nhưng mà bây giờ mình phải ghi vô vậy nè để người ta chặt đúng cái số tiền ghi thôi nếu mà lỡ người ta chặt sai một cái thì mình kêu người ta đưa, đưa bill ra có chữ ký của tôi không tôi chịu còn không á thì kiện Chứ ở bên này kiện kiếm tiền mà bạn nên cái gì cũng phải kiện hết á đang có những người tối ngày đi thăm kiện người ta không à kiện riết trả dám lại luôn nó khổ vậy trả gừng trả gừng nha mấy bạn sáng về uống phải có cái này nó mới thông cổ nó mới nói nhiều được chứ bên đây nó lạnh lắm mà nó lạnh nó làm cho người ta dễ ách xì nó về nó dễ làm cho người ta ách xì và nó dễ làm cho tao đau họng mà bên đây nó lạnh mà mà khi nó lạnh đó mà mình thấy được người ta đi ăn nhiều như vậy đó, mình cũng mừng rồi chứ còn hả ở Việt Nam mình lạnh nó ấm không à. nó lùi nó lùi nó lùi ra đường cực kỳ nên bởi bởi vậy á, tôi thấy là bên này á, người Việt Nam ta làm rất là nhiều cái nghề khác nhau trong đó cái nghề mà cái nghề mà hàng ăn đó cái nghề buôn bán cũng rất là đông rất là đông mà khi mà các bạn qua bên xứ này các bạn không có sợ là là đồ ăn ăn cũng được đúng không tại bạn không được bằng lũi giữa khu châu á bằng ăn bằng lũi giữa khu việt nam bằng ăn là đồ ăn bạn sẽ được còn nếu bạn nào ăn được đồ mỹ thì cứ ăn đồ mỹ duy thì ăn hết ăn tạp mà bạn Chúc đi ăn kfc chúc đi ăn kfc chắc luôn qua bên này mà chưa ăn kfc nó sai sai tại vì qua bên này á, là cái cái cái cái đặc sản bên này là cái gì nó là là là là, là bánh mì kẹp thịt bánh mì à, bánh mì à, KFC rồi burger king rồi đó nó mấy cái đó đó đó chúng ta phải ăn cái đó để chúng ta trải nghiệm mà ngày hôm nay công việc cũng rất là nhiều thì mai mốt á, có dịp đi đâu đó những cái tiệm phở khác thì uh, Duy sẽ review chia sẻ tiếp còn ngày hôm nay nói tóm lại thì Duy gọi là giới thiệu các bạn đến những tiệm phở của Việt Nam ăn tại vì thứ nhất nó không có mắt